mặt nước lạ lùng ông hoàng đô tiến lên đầu ngọc bích binh kim cương mình chung chung chung chăm sóc hoa chén trăm sắc sắc hoa trên mà đưa gió mát ở miền đại dương có quan một tuần nhang tấu về thì phủ các ban các tòa thiên đình cho nó diêm la cho say trăm hoa giao kết mừng ngày tiệc vui tề tay đến chuông chén rượu đào sưng nhất nhất tuần tuần sớm dâng lên điện điện ngọc ngọc ca ca cô dâng bơi là bơi rước ông bơ hoàng sơn à rồi rước ông hoàng sơn

rước dùng bờ hoàng sơn lau lách sạc sao nghe gió yêu yêu thổi ở một khoang đầy ông bơ hoàng sưởi âm hồn tiên bút tiên nghiên ngọc hoa vần thơ lại lang hằng ơi sao trắng lúc mờ lúc sáng chẳng, chẳng nhớ thương ai mà khi tỏ khi mơ long lanh giang thế mái thuyền rồng ai long long lanh lanh giang thế thuyền rồng các cô tiên giữa ông bơ về